是着了当đầu gió quang mùa tranh bóng lo gió nụ đua ai cú tu cú luôn ga ư chỉ cho lần ai có bùa tu xưa nu nó ku chen yo ka ai ko ni yo lu tu la e che chui yo tu ya lo tư chỉ muốn nhỏ không có chia lời trắng hậu quân diễm hoa một giọt nụ tùa chỉ khiến lá 痛。